Ok hello anh em, rất vui vì được lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Tôi xin được dành cái phần đầu clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đã tặng tôi những cái món quà những ngày 20 tháng 11 Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều, đây là những cái món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu, cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung, cảm ơn anh em Hải Đăng, cảm ơn anh em Mạnh Lê, cảm ơn anh em Nghĩa Phan, cảm ơn anh em Sơn, cảm ơn anh em Tới Huỳnh, cảm ơn anh em Thiên Bảo Ngô và cảm ơn anh em Việt Đăng. Cùng với đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Minh, anh em Trung Phạm, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn và anh em Giảm Sửa Chép đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn tất cả các anh em đã gửi tới tôi những cái lời cảm ơn, những cái lời chia sẻ động viên nhân cái ngày 20 tháng 11 từ đó tôi biết được anh em rất là yêu quý và trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em Những cái video do tôi sản xuất, tôi làm ra được công nhận Đó là cái niềm vui của tôi Dù là giá trị về mặt kiến thức hay là giá trị về mặt giải trí Cho ba con rơi đầu game anh em ạ à. Chơi like à like không thích chơi like lắm Tôi phải nói thật với anh em là tôi không thích cái bộ này Mặc dù là nó cũng đang là meta đấy Vừa mới meta trước thôi sang cái sau update thì hơi yếu một chút do có nhiều những cái bộ nó nổi lên nhất là cái bộ mạnh nhất bây giờ ấy cái bộ hunter cái đời sáu đỏ sau đó kẹp live split ấy là cái bộ đấy là là, là nó counter trực tiếp vào bộ glide đấy live bullet line gần như là, là là bay màu rất nhanh chính vì thế là bây giờ thì cũng tôi cũng không có chọn glide <clears throat> ha scottman chả nhẹ lóc Bài ra <laughs> Buồn cười quá anh em ạ Bài này ra chưa biết chơi gì luôn <clears throat> Chơi online thì thực ra thì không phải là không chơi được, vẫn chơi được nhưng mà bây giờ thì ngoài cái cái cái um, mấy cái món đồ đam đấy thì anh em phải ghép thêm những cái món đồ tăng nữa. <clears throat> để làm nào để để anh em có thể trâu được, sống sót được sau một lần combo. Đấy, BKB chắc chắn nó có rồi, phải có BKB. Không có BKB bây giờ kể cả Clyde ấy, có giáp vẫn toang Chống phép biết các thứ vẫn không ăn thua Bây giờ đánh là toàn sát thương chuẩn rồi anh em ạ Ôi chơi này chơi gì Khó nhờ Sói súng Khó chơi thật Cho như này chơi cái gì cho nó, nó ngon nghẻ nhở Dấu hiệu để chơi bit không chơi biết không bộ bit thì thực ra tôi cũng không muốn chơi <laughs> tôi cũng không thích chơi cái bộ bit luôn bộ bit thì phải nói thật là nó vẫn đang là meta đấy vẫn đang là meta và vẫn đang có một cái thứ hạng xếp rất cao ở trong cái tổng kết uh, cái cái cái uh, tuần vừa rồi thì là bộ bit là nó đứng đầu bảng luôn về cái tỷ lệ thắng tỷ lệ thắng cũng như tỷ lệ chọn ở trong mỗi game đó chính là cái bộ bit nhưng mà không anh em ạ tôi không chơi đâu tôi xem chơi cái gì u ôi đây là là what the hell là gì <laughs> súng lên hai súng lên hai chưa có hunter mẹ súng lên hai anh em ơi berserker ờ berserker à Berserker này Một con ác nữa Súng đồ nào Đồ cướp điên này Có luôn Được <clears throat> Thế thì Nó sẽ là Là gì nhở Chốt đồ đã đánh chút thắng anh em ơi Súng lên hai thì khả năng đánh chuỗi thắng rất cao Round sau là sẽ kẹp được vào ba Warrior Hàng trên nó sẽ khá là vững chắc Hunter đâu Đây rồi Hay quá Ui Ui ui ui Ui Đây là gì đây Đây là gì đây Từ từ nhá Ui ôi <laughs> Khó nghĩ quá anh em ạ à. Rồi đây nó cũng là một kiểu này Như thế này nó cũng là một kiểu này anh em này Tôi đánh ở 7 là, là là là, là có kẹp hai đỏ nữa ba warrior <clears throat> à hai đỏ thôi hai đỏ thôi hai đỏ 6 glacier à. Hai đỏ 6 Glacier kết hợp với con súng co Không, level 7 anh em biết là gì rồi đấy ba Hunter kết hợp với cả 4 Glacier Ở level 7 Chuẩn bài <laughs> Chuẩn sách giáo khoa <clears throat> Trời ơi, cơ, cách đây một tuần tôi có làm cái video ngắn coi như là là giới thiệu hướng dẫn chơi cái bộ này bây giờ nó tự nhiên nó ra đúng form cái bài đấy luôn này. Thế chơi được anh em nhá. Chơi được đấy. Tuyệt vời anh em ơi. Bài này thực ra nó không mạnh nhưng mà nếu mà nó cho ấy, chơi thì nó lại mạnh đấy. Anh em ạ. À. Nếu mà được cho ấy. <coughs> được đấy nhở. Con này vào đây. Lên 6 kẹp thêm con gấu à, ngon. <coughs> được đấy. Đam thì thực ra là bây giờ cũng chưa cần ba hunter Bây giờ lại có gấu à rồi thì cho tăng ở phía trên khỏe một chút là con gấu ờ, con con gấu nó sẽ tăng được là nó gọi thêm con gấu nữa. Là có hai con nữa. Đấy, coi như là đánh ở level 7. <coughs> được. Tôi thấy là rất là hợp lý. Chơi luôn nha anh em nhá. Bài trò chơi thôi. Bài này cứ cho là chơi thôi. Cho nó chơi thì là ừ, bài nó ra ấy thì nó rất khỏe. Đấy còn nếu mà giả sử như ép nó phải chơi cái bộ này thì nó sẽ rất khó để chơi. Nếu mà chúng ta ép nhưng mà đây nó không phải ép Mà tự nhiên nó ra thì thôi chơi thôi anh em nhá Đây rồi Con rồng ba tiền đây này Bây giờ thiếu mỗi cung đen thôi Form ở, ở level 7 là được Đủ bộ Tôi nghĩ tôi áp cấp luôn rau này anh em ạ Bán gấu đi nào Con gấu này nó chỉ tồn tại được trong vòng 3 rau. Nếu mà tính là gặp đối thủ chắc là cũng chỉ tồn tại trong vòng 2 rau thôi Nên là thôi anh em ạ Đằng nào thì lên level uh, lên level 7 ấy, là chúng ta sẽ kẹp ba Hunter. Đấy, kiểu gì cũng kẹp ba Hunter mà level 7 là nó ở ra 11 rồi. Nên là thôi, tôi quyết định là tôi bán nó áp cấp luôn giữ chuôi anh em ạ. Ok. <clears throat> cái con uh, con con rồng ba đô ấy, con rồng Exit nó là một con tăng cơ khá khỏe đấy. Ui, một cái quyết định rất là chính xác luôn anh em ạ. Được đấy tuyệt vời rồng rồng à, lên lên hai sao thì tăng rất khỏe đấy con này nó nó sẽ nhân đôi cái, cái số máu của nó khi mà nó hóa hình đó thiếu thiếu ba hunter đúng không ba hunter ở level 7 form rất chuẩn <clears throat> đấy tôi tôi cũng ờ, có giới thiệu cho anh em đấy cái bộ này đấy đã giới thiệu cho anh em cách đây khoảng một tuần trên cái video ngắn cái cách chơi mà bài này thì cái hôm nay nó ra hơi khác một chút Nó lại ra, ra hơi khác một chút anh em ạ nó, nó không giống như là cái cái video tôi hướng dẫn Nhưng mà thôi cũng phải chấp nhận Đấy <clears throat> Nó chưa ra cái con cung đen cái Con cung đen thì chúng ta kẹp Banter hai Exorcist vào Đấy hai Exorcist rồi thì kẹp uh, Glacier Còn nào hai sao thì cái, uh, ờ, cho vào thôi Vứt là vứt hai con Glacier vào và đây chúng ta có bốn Glacier với con Berserker là co thì cũng ngon Vui lại ra rồng này Được đấy <coughs> Được đấy nhở Con rồng này thì Chúng ta cũng có thể nuôi lên 3 sao nếu mà nó ra nhiều Con này nó tăng khỏe lắm nếu mà anh em cho nó những cái món đồ máu Bởi vì là anh em chỉ cần cho 500 máu thôi thì thì là cái món đồ này nó tương đương với 1.000 máu rồi Nó rất trâu ở phía trên nha anh em nhá Đấy có những cái món đồ mà nó cộng tới tận 1.000 máu cơ Thì con này tự nhiên nó được cộng 2.000 máu Rất trâu ấy nhá Mà round này có khi tôi bán con Skull Hunter tôi lấy tròn tiền ấy Round sau ấy Nếu mà không ra Hunter thôi không phải ốc cấp Còn nếu mà ra Hunter thì ốc cấp lên cho Hunter vào Về căn bản ấy là <clears throat> Tôi cần kẹp con cung đen vào Sức mạnh nó mới hơn hẳn Còn cái tầm này thì bây giờ như này tôi nghĩ là nó vẫn mạnh Cộng thêm uh, đam nhưng mà chỉ cộng được thêm Hunter thôi mà anh em Đấy Mà cái con rồng phía trên ấy Thì nó lại không đóng vai trò là Là là, là gây đam Nếu mà cộng Hunter thì ba con Hunter được hưởng Thì nó chỉ có con súng mà con Con Skull Hunter Nhưng mà con Skull Hunter nó lại là một cái con tăng cơ phía trên Nhưng mà nó cũng không gây được đam nhiều Chính vì thế là tôi cũng ờ, Bán cái con đấy đi thôi Bờ ra cung đen thì cho vào đứng ở hàng dưới bắn thì ngon hơn Đấy còn nếu mà cho vào kích hoạt Hunter thì cái con súng này nó cũng chả được bao nhiêu đam Đồ có ở trên người con súng rồi anh em ạ Cứ từ từ đã Bởi vì sức mạnh nó không gia tăng nhiều ấy giờ phải kẹp thêm cái bộ Exit vào thì, thì sức mạnh nó mới gia tăng được nhiều cơ Lúc đấy thì up nó mới có giá trị <clears throat> Ủa cả thằng này mạnh đấy Mày có khi vớ vẩn mất chuối này Chết rồi, đéo để ý Ra 11 gặp thằng này mà tôi không để ý này Thôi chết rồi Ui, súng tôi bị tun rồi Thôi chết tôi rồi Mẹ Vãi đái, súng đứng im mình chết rồi Kia, thôi xong rồi Oh my god Không để ý kêu con súng ở phía dưới thằng dưới cung Các con thỏ ạ à. Vãi cứt thật Bị cắt chuối. Cay nhờ Ồ đùa Thật là như thế luôn Quả mất chuỗi sida quá anh em ạ Nhưng mà nếu cái quả đấy mà tôi up cấp lên thì đương nhiên là nó cũng chả có gì mạnh hơn cả Đấy Mà cái vị trí con súng nó quan trọng Cái rau đấy mà cái vị trí con súng nó không bị đứng ở dưới cùng ấy Mà cái con thỏ nó không bớ được vào, nó không kê được vào con súng thì chắc là vẫn ăn được thôi Rau đấy nó vẫn thắng rồi nhưng mà ừ, Sida quá không để ý anh em ơi Tôi cứ nghĩ là tôi có thể giành chiến thắng Đấy một giây chủ quan lơi là khinh địch của cái là đi ngay Quá sơ sài đến được vị trí của Tuấn Cơm Một pha đánh cờ rất là sơ sài luôn Rồi Thế thôi, thôi, thôi, thôi thằng kia dù sao nó cũng đang có chuỗi anh em ạ Đấy, nó cũng chính là một cái cơ hội để chúng ta gỡ lại đấy Coi như gửi tiết kiệm <laughs> Coi như gửi tiết kiệm Bắt đầu làm lại thôi Đồ này nói chung là thiếu cái búa xét Thiếu cái búa xét Để cái búa xét với cái hai tia là ngon Hút máu trừ giáp thì cũng được Nói chung cái bộ này chơi được nhiều có lấy được nhiều món đồ lắm anh em ạ <clears throat> Cái bộ súng ấy kết hợp với cả 9 ờ, assassin fake Thì nó lấy đồ thì nó bắt buộc nó phải có cướp, cướp điên Đấy nhưng mà cái bộ này thì không anh em ạ Bộ này không cần cướp điên Bộ này thì nó cướp điên thì vẫn ngon nha anh em nhá Nhưng mà nếu mà không có cướp điên ấy Thì vẫn cứ là khỏe Đấy, nhưng mà nếu mà có cướp điên thì nó sẽ ngon hơn Đấy nó là, là, là, là cái đương nhiên rồi Cướp điên thì nó là cái món đồ mà khi mà đánh nhanh nó gây ra cú crit Đấy Mà trong cái bộ 6 Glacier này thì con súng ấy nó mắc binh nó sẽ lên được là 1.4 nha anh em nhá Tốc độ là 1.4 <clears throat> Ui ôi có, có ông người Nhật Bản này chào hello Tuấn Cơm kìa không biết là có phải Nhật Bản không hay là Nhật Bản là tiếng Việt Nhưng mà thôi cứ chào nhà yeah. Chào lại thôi Ai chào tôi, tôi tôi chào lại Thực ra thì cái việc mà có người Nhật Bản xem kênh của tôi thì nó cũng là bình thường thôi anh em ạ Thằng này có con gấu assassin này Nhưng mà 11 sao Kẹp với cả hóa đá bốn hóa đá à? à Bộ này cũng kinh đấy Bộ này cũng căng đấy anh em Chơi ba assassin kết, kết hợp với 6 hóa đá cũng căng đấy nhá Bộ này cũng khỏe phết đấy Ồ, oh, khỏe đấy Khỏe đấy, có Thunder 2 sao Cái bộ này này Lết game khỏe lắm anh em ạ Khi mà nó ra là con Light Spirit ấy Xong là kết hợp với cái con gấu đá ấy Ủa, con gấu đá lăn xong rồi cái con Light Spirit Nó kích hoạt cái trưởng của nó Trên người của những cái con uh, của địch ấy Khỏe, kinh khủng luôn Con gấu đá thì nếu mà nó giết được người nó lăn liên tục mà Đúng không? Đấy mà nó kết hợp với cả con Light Spirit nữa Trời Rất khỏe luôn ấy 6 đá kết hợp với cả Spirit Khỏe đấy Đồ cũng đồ căng cơ Đồ cũng đồ ngon cho con con con uh, Assassin Thế trận này rất căng đấy nhá Trận này rất căng đấy Trận này có thằng uh, Nhật Bản chắc là fan của tôi Fan của tôi xem kênh Kênh tôi thì um, không phải khoe đâu nhưng mà Có khá nhiều fan nước ngoài Không phải chỉ có Đông Nam Á đâu không phải chỉ có châu Á đâu mà thậm chí có cả châu Âu nữa mấy cái bọn như là Kazakhstan Nga đấy hay là Ba Lan ấy mấy cái bọn đấy là nó hay xem đấy nó hay xem kênh tôi bởi vì nó có cái thống kê mà nên tôi biết ở trên YouTube có cho tôi cái thống kê Nhật Bản rất đông Đấy, rất đông đông ờ, coi như là fan hâm mộ người Nhật Bản mặc dù là vào nghe nói tiếng Việt Nam không hiểu gì đâu nhưng mà vẫn xem đấy <laughs> Tôi nghĩ là nó là do cái hệ thống dịch ở trên Youtube ấy Youtube nó có cái hệ thống dịch phụ đề Chính vì thế là người nước ngoài người ta cũng xem tôi được Rồi, 3 Hunter 4 Glacier ở level 7 Ôi tôi chết rồi, quên anh em ơi, tôi lại ấn ấn ấn, ấn nhầm, ấn nhầm áp cấp lên này. Ấn ấn mất hai đồng. Ấn mất hai lần ờ, hai uh, lần áp cấp. Đấy, hai lần áp cấp là mất 8 tiền. Mà tôi tôi chưa lên 8 đâu Từ từ đã để xem đã tính như thế nào Bây giờ lên 8 kẹp được cái gì vào đâu Gặp ngay thằng Eco ở đây Đấm chết thằng này đi Đấm chết luôn được không Khó Đấm chết rồi tiền lại tăng lên 40 thì lại không bị lỗ Đây rồi Có Grim chắc này Thôi rồi lên 8 cũng được Thôi lên 8 Lên 8 kẹp Grim chắc này vào là có combo Combo uh, Grim chắc xong rồi súng bắn Nó cũng khá là khỏe đấy Kết hợp với cả lọc cọc nữa Quick Doctor mới một level 1 thôi Một sao chuyên thua Ôi tôi xong rồi Cái thằng thằng thằng top 1 ấy Nó bị mất chuỗi cho cái thằng mà nó đang chơi con gấu Khó đấy Thế thế nào để, để thua được nhở Chứ tôi, tôi chưa gặp lại nó Nó mất chuỗi rồi Cay thế nhở Xong rồi Chuyện này lắm thằng xanh thật đấy Ui mẹ con súng bị khạc vào ngay đầu tiên ạ à. May quá tung được kịp combo Nhưng mà ăn được không Làm sao mà ăn được à, Ăn được không Ăn được không Vẫn được vẫn được vẫn được May quá Hay quá Rồi thôi ở level 8 rồi anh em nhá Level 8 50 tiền roll Súng 3 sao up lên 9 Cái bộ này roll ở 8 thôi Ở 8 nó kẹp được 6 Glacier súng rồi Lên 9 nó thêm một con tăng cơ vào nữa xong U uh, vãi đái lại bị cắt chuối kìa Khỏe thế nhở Chết rồi mất hết các cái chuỗi rồi Sao không cho bọn nó gặp tôi nhở Toàn gặp cái thằng nào ấy Chán thật đấy Gặp tôi thì có phải là tôi cũng xin cái chuỗi được không? Nhẹ nhàng không? <clears throat> mà cái trận này bọn nó cũng mạnh cơ Đấy chuyện này bọn nó cũng mạnh Tôi cảm giác tôi mạnh bọn nó cũng mạnh luôn trận này nói thế thôi chứ tôi Bây giờ tôi cái tầm này thì tôi cũng Vẫn gọi là mạnh Đấy Cũng chưa đến lỗi mà bị bọn nó hành đâu Trông to nhờ Phải đái thật Đấy có cái combo anh em ạ Combo súng Ăn được Rất hay Kẹp cái con Grim vào quẹt cái súng bắn trưởng Thế là giữ được khá khá máu Rồi 6 Glacier này Nhưng mà 6 Glacier bây giờ yếu 6 Glacier bây giờ yếu anh em ạ Không chơi, không chơi, không chơi Từ từ Yếu lắm Đánh nhanh mà đam bé Này không có tăng cơ Ít ra chí ít là cái con uh, Fortuner Teller nó phải lên được 2 sao anh em ạ Con đấy lên 2 sao thì chúng ta mới có thể chuyển được Mà không chỉ có con đấy đâu Tôi nghĩ là nó phải full 2 sao Ít nhất là full 2 sao Kể cả là Grim chắc cũng phải lên 2 sao 4 tiền lên 2 sao đấy nhá Sẽ phải đợi đấy <clears throat> Còn cả Gladiator này Ui con, con, con, con, con súng bị bớ đầu tiên Nhưng mà u uh, mạnh quá nhờ anh em nhở Được đấy Con ốc nó bớ con súng đầu tiên nhưng mà vẫn ăn được bởi vì cái bộ này đam rất to anh em ạ Với đam to bắn nhanh Hay quá Từ từ nha Bình tĩnh Chúng ta không làm gì cả Đợi thôi Đợi tiền lên một chút rồi Cái này nhá Nó được cái là Nếu mà chúng ta giữ được một cái khoản tiền Nó nhiều nhiều một chút ok, Lại mất chuối cho cái thằng Nhật Bản nữa kia gì giời Mất chuối cho fan của tôi Sao mất chuối cho tôi nhở <laughs> Thằng fan của tôi nó cắt chuối được hai lần đấy Đấy, tiền nhiều lắm, lên được 6 bit rồi Sợ thật sự Tôi đang có cái cảm giác là tí nữa nó đấm tôi xong rồi có khi nào mà nó lật mặt nó thành anti-fan không nhỉ? <laughs> chào chưa chắc rồi đã là là, là là fan đâu nhá. Đấy, nhiều khi chào lại là anti-fan chào. <clears throat> Nhưng mà tôi nghĩ là không, tôi cũng phải có niềm tin anh em ạ, phải có niềm tin vào con người chứ anh em. Đây rồi, hay lắm. Hút máu này, trấn phái này. Hai tia luôn này, có hai tia có ghép không? hay, <laughs> là đợi để giành cái gậy gai Rôn tiếp Rôn cái nữa Ây à Hết slot rồi, thôi từ từ đã, bình tĩnh Bán lấy con Grand Herat đi không nha anh em nhá Không khô máu đâu Tầm này chưa khô máu được Tầm này chưa khô máu được Cứ bình tĩnh Ghép cả hai tia ở đấy Ghép không Ghép luôn hay là đợi cái um, Cái ấy nhỉ Cái, cái gậy gai nhỉ Cái đoạn này về căn bản là vẫn đang phân vân Giữa cái gậy gai với cái hai tia anh em ạ hai tia thì nó clear được khỏe hơn Nhưng mà nó gặp bọn Clyde thì nó lại nó lại không chống hồi máu được Đây này Chuyện này có Clyde nhá Hoặc là gặp mấy cái con co mà nó có cái mấy cái giáp xoay các thứ ấy thì nó rất khó để giết Bữa này vẫn cần Mặc dù là có đam đánh nhanh Nhưng mà chính cái đánh nhanh đấy là mới nguy hiểm Cái đánh nhanh nó sẽ khiến cho những cái đứa mà nó có giáp xoay ấy Nó sẽ có khả năng hồi máu được nhiều hơn Cái tỷ lệ hồi máu sẽ nhiều hơn Rồi luôn tiếp vào Từ từ nha bình tĩnh Cái này là phải đánh từ tốn thôi Bây giờ nha Thiếu một slot để mua rơi Tôi nghĩ là tôi sẽ bán một con Grim chắc đi Grim chắc cũng chưa cần Cái form cái bộ uh, Hunter này nó sẽ lâu mà Cho đến khi con súng nó lên được 3 sao cơ Nên là bây giờ Grim chắc thì thực ra vẫn chưa cần lắm Roll mấy cái con khác lên 3 sao đã Từ từ đã Cái hai tia thì tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ giữ lại sau Thừa món đồ thì, thì ghép Bây giờ cái quan trọng ấy là vẫn phải là gì Vẫn phải là có thể là, là, là, là ghép được những cái món đồ về late game để đánh nhau Kìa à, giết một con nốt đi Đúng rồi Nhưng mà vẫn mất nhiều máu quá anh em ạ Lại mất chuỗi Khó nhỉ Trận này có có bọn creator Có lắm thể loại quá Khó chơi anh em ạ Trận lắm thể loại khó chơi quá Rồi luôn tiếp rồi Grim không mua anh em nhá Grim không mua Đánh từ tốn thôi. Cứ bình tĩnh Súng ra ít quá nhỉ anh em nhỉ Ra được ba con súng ờ, giai đoạn đầu game Bây giờ cảm giác là súng không ra nữa rồi Mãi chưa thấy ra thêm con nào Trong khi đấy con rồng có vẻ ra khá nhiều Còn ba con nữa thôi Lên được ba sao Nhưng mà cái con này ba sao thì nó cũng chỉ có tác dụng tăng cơ thôi Không gây đam được Cần súng ba cơ Goblin ra ca lông kìa Càng á Ui combo đẹp Được á Đờ đi bao nhiêu luôn ấy Vớ vẩn lại thắng cơ Ờ Thắng rồi không Được Cái bộ này tôi nói rồi mà Form ở level 7 mà đủ full 2 sao thì ờ, À level 7 đúng không 3 Hunter 4 Glacier Full 2 sao thì nó giữ máu lắm Có thua là mất một chút máu thôi Không đáng kể Đấy rồi rơi lên 3 nhé anh em nhá Chuyện này sẽ đánh rơi lên 3 sao Deflector lên 3 sao Súng lên 3 Rồng 3 tiền lên 3 sao C Cần thì thêm cho cung lên 3 sao nữa Ui, thì lúc đấy thì mạnh lắm nhở Cung đen thì cũng khó lên 3 sao đấy Tôi nhìn này biết là khó rồi Chuyện này cung đen không độ Thôi cố gắng con súng thôi Súng lên 3 sao là ổn Con súng nó hơn cung đen đấy Con súng là nó sẽ đánh với cái tốc độ mắc binh nó sẽ là 1.4 Đấy và nó không phải di chuyển Nó đứng một chỗ nó bắn thôi Bắn rất xa Ngoài ra cái animation của con súng này là đạn là ra một cái là đến người địch luôn Chứ nó không mất cái đường tên nó bay loanh quanh Khỏe quá, biết được cái kẹp từ cái Hunter à phải có nhở, lại có chuỗi này Chuỗi liên tục luôn Rồi, luôn tiếp nào Đấy rồi Ui, không phải Tụi tôi nhá, ghép được cái hai tia đó Đấy rồi Khỏe quá rồi, bây giờ tôi có hai dao tôi ghép cái hai tia luôn anh em. Có hai dao rồi. Đợi cái que để ghép cái gậy gai thôi, còn bây giờ chúng ta có thừa dao rồi. Đấy, thừa dao thì ghép cái hai tia luôn là ok. À nhưng mà từ từ. Rao này là rau quái anh em ạ. Từ từ đã, rau quái hết rau quái lấy đồ xong rồi chốt sau. Chốt làm sao đồ ngon nghẻ nhất có thể anh em nhá. Có thể ghép được cả cái chiến thành nữa đấy. Chiến thành BKB được á. Từ từ đã. Thậm chí là một cái cấm đánh cũng không phải là một cái giải pháp mà nó, nó bị thừa đâu anh em ạ nó sẽ là cái giải pháp counter late game bằng cái cầm đánh đấy nên là thôi cứ từ từ đã anh em không vội đâu máu còn rất nhiều nha anh em nhá giữ máu rất tốt luôn bây giờ chắc thì sợ Greater úp lồng vào đúng cái vị trí của con súng thôi thì lúc đấy chắc là tràn nhà với cái lượng đam như này và cùng với đấy nó chính là cái tốc đánh rất là nhanh thì cái bộ này nói chung là nó giữ máu rất tốt anh em ạ Rồi ghép cái gì đây Đao quỷ để ghép cấp điên hay là mảnh linh hồn ghép đao cuối Ghép cái hút máu cuối Thực ra ấy, cái bộ này lấy cái cướp điên nó cũng không ngon lắm đâu Tôi phải nói thật là như thế Tôi lấy cướp điên nó chỉ có ở trong cái bộ Assassin thôi Chính vì thế là tôi quyết định là tôi chọn cái hút máu cuối anh em ạ Hút máu cuối chân lý luôn ở cái bộ này Bởi vì làm sao bộ này nó dí nhanh Nó dí nhanh nó cần trừ máu kết liễu đối thủ nhanh anh em ạ mà hút máu nó còn có thêm hiệu ứng hút máu nữa Đấy, nó giúp cho súng này nó sẽ có khả năng hồi máu Ngoài ra nhá, nó bắn ấy, nó dí một con ấy ba phát bắn là nó mắc cái trừ giáp Thì nó sẽ dí một cái con này nó rất nhanh Đấy, còn cấp điên thì thực ra nhiều khi là Những cái cú tốc đánh nó nó cái cái cái khỏe của cái cấp điên nó chính là cái tốc đánh Là nó có hiệu ứng là nó tăng tốc đánh Nhưng mà cái bộ này nó mắc tốc đánh rồi anh em ạ Nên là nó không, không cần cái tốc đánh kiểu đấy Đấy mà chúng ta cần cái tốc đánh kiểu khác Chúng ta lấy cái đồ này nó cũng mắc tốc đánh rồi. Đấy rồi Ui mẹ nó kẹp cọc rồi counter ạ phải đái thật Ui khỏe thế Xong rồi cái bộ này căng quá nhờ Căng quá có cái đống, đống, đá, đống đá anh em ạ Vãi 10 máu luôn Súng mà chưa lên 3 chưa ăn thua Bớ nhanh quá Rồi cứ từ từ anh em Máu còn nhiều Máu tụt nữa cho tụt nữa vẫn được Lấy được cái hai tia hai tia được Chốt hai tia đấy Không Từ từ đã Tôi nghĩ nó lại sẽ là cái gậy hết cơ Không bây giờ đang không có gậy gai Lấy gậy hết Thôi tôi lấy gậy hết Chốt gậy hết Bờ linh gậy hết à, ờ, Được đấy hai tia từ từ anh em ạ Từ từ chưa được Cái này vẫn chưa được nha anh em nhá vẫn chưa chốt được cái hai tia đâu Mà nó sẽ là cái Blink Đấy Blink để combo Lấy cái Blink combo anh em ạ Từ từ đã Chưa chốt được Đợi chút <clears throat> Anh em sẽ hiểu lý do là làm sao Không chơi được Không chơi được nếu mà không có gậy gai Bài này vẫn phải có gậy gai anh em ạ Bên này Ui chuyện này nhiều thằng nó khỏe lắm Chết rồi đến cái đoạn này phải xả hết tiền rồi anh em ơi Tầm này không lên được súng ba là toang đấy Thôi anh em hết, hết, hết, hết, hết tiền luôn Hết tiền luôn anh em nhá Đấy ui một con rồng nữa này Ra đi xem nào Ui lên ba sao đi cho tôi nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá Nhiều quá Nhiều quá Lên đi nào Ui đây rồi Súng ba đã này Từ từ đã nhá Còn những cái bọn còn lại thì sao Đâu từ từ từ từ Đâu đâu đâu đâu Con nào con nào con nào con nào con nào con nào Con cung đen Ok gì nữa Con này Ui chết tôi Con này nữa Ui còn hai con rồng Làm nào giờ Không được rồi Chán thật đấy anh em ạ Ui mẹ ơi <clears throat> Hết giờ rồi anh em ơi Tôi mất hai con rồng Tí lên được ba sao Còn một chút nữa thôi nhưng mà hết thời gian rồi anh em ạ Đấy, ui anh em ơi, thấy súng ba khác hẳn không? khác bọt chưa? Đấy, khi mà anh em lên được súng ba mà vẫn là ba Hunter nhá, ba Hunter 4 Glacier thì anh em sẽ lại khỏe. Ui, <laughs> nó lại quay trở lại cái này, hay quá. Ui giời, thôi roll tiếp. Roll tiếp thôi, roll tiếp thôi. <clears throat> Đấy rồi. Đủ bộ rồi, đấy rồi, hay quá. Đấy rồi, thiếu một con rồng, thiếu một con rồng nữa. Từ từ nhá, để xem nào. Bây giờ cho Glacier vào luôn không? 6 Glacier vào luôn không? Đang ở level 8. Đang ở level 8 lên 9 thì là, là kẹp thêm rồng mà Cũng được Chơi được anh em ạ Chơi luôn, bỏ luôn đi Bây giờ là full 2 sao rồi mà Full 2 sao có cả 3 sao thì Chúng ta cho 6 Glacier vào hoành nó tê hơn Đấy Nói được rồi, mặc dù con rồng này nó cũng có rất nhiều con rồng Nhưng mà phải up 9 thì mới cho vào anh em ạ Sẽ phải up 9 thì mới cho con rồng vào Không, sao hết, bây giờ khỏe rồi Tôi nghĩ là cái tâm này khỏe đấy Ok Ui Goblin có vẻ trông cũng khá to Trông cũng khá to ở đây Goblin Warlock à À Goblin Warlock Căng đấy Căng đấy Goblin này là Goblin hệ bắn trưởng à, à. Càng <laughs> thật Ui Đây rồi có quả trứng này Cái trứng này đi đập cho con rồng đó đây rồi anh em ơi Ui đủ đồ anh em ơi Đây Tôi đợi mãi Rồi Thế là có bờ linh Có cả hai tia luôn Hay là ghép cấm đánh Cấm đánh thì sao Cấm đánh với bờ linh Hai tia có cần không nhở <clears throat> Hai tia thực ra thì cũng cũng khỏe Thôi được cứ đợi lốt nào này đã ở chốt anh em ạ Cấm đánh cũng khỏe nhá Cấm đánh cũng khỏe mà hai tia cũng khỏe Thế bờ linh có cần không Thôi được rồi, tôi sẽ chốt sau ra này Về căn bản là cái thằng Greater là cái thằng mà khá là sợ ấy Thì nó lại chết mất rồi Nên là chúng ta ghép được cái cầm đánh Đấy Nếu mà có Greater thì ghép cầm đánh nó hơi phí Nhưng mà nếu mà mà hết rồi ấy, chết rồi ấy Thì rõ ràng là cái cầm đánh nó lại rất là ngon Đấy <clears throat> Ui cái gỗ này Xem nào ghép được cái gì ngon nghẻ không Rồi bây giờ thì nó sẽ là cái này Cướp điên Bây giờ nó sẽ là cái cướp điên anh em nhá Cướp điên nó sẽ lấy sao Ok Rồi Chốt lốt này Chốt lốt cái hai tia đi hai tia Rồi khỏi cần bờ Cầm viên mana đủ rồi Rồi thôi Thế tầm này đập trứng ở rồng ờ, áp chín thôi Con này nó tăng khỏe lắm anh em ạ à. Đây cho cái đồ máu này Công Cộng thêm là rất nhiều máu luôn đấy <clears throat> Cái con rồng ấy mà cầm cầm đồ máu nó được x2 máu. Khỏe lắm. Rồi. Tôi nghĩ là bây giờ con súng nó sẽ bắn như là một cỗ máy tiểu liên luôn. Rồi, ui, bit cũng to đấy. Bit cũng to đấy, bit cũng to đấy. Ui anh em nhìn con súng kìa, bắn cửa liệt kinh không? Lên nhớ tôi là, là thợ săn <laughs> Lại còn cầm vác cả tiểu liên đi bắn thú Cái này thì thú đỡ đeo được Nói cho nó nhanh Bạn chỉ là những cái con thú thôi Để cho tôi săn <laughs> Cái con cung đen là cũng tí nữa thì là lên được 3 sao rồi đấy anh em ạ Tôi là tôi có có bán hai con đi rồi À thôi bây giờ tìm lại đó Kiếm lại đó Đây rồi hay quá anh em ơi Cầm đánh hai này Tuyệt vời rồi, ui còn ra cả cái giáp này. Bao nhiêu máu luôn cho con rồng nhá Đồ này rồng sướng quá nhở Rồng này bây giờ là 4.000 máu X2 phát là gần 9.000 máu rồi 8.000 máu 8.000 rưỡi máu đỡ làm sao Bắn con nâu mới chết con rồng anh em ạ Con rồng còn, còn đến mùa quýt mới chết Làm gì mà bớ được vào con súng hàng sau đâu Súng bây giờ đứng coi như là gọn gàng ở góc rồi bắn chết hết Quá căng anh em nhìn cả con rồng kìa Ui một lượt ca lông bắn nó chưa chết con rồng luôn Quá khỏe Sổi ôi Nhìn con sùng nó tỉa cho Quá căng thẳng Hay quá nhở Đủ lắm rồi mới thấy con súng này nó, nó, nó bắn khỏe như thế đấy Bắn mắc tốc luôn mà Đấy, tốc độ của nó là bây giờ là nói chung ấy là bây giờ nó rơi vào tầm khoảng một giây là 10 phát Đấy Cứ tính một giây là 10 phát đi Cho nó tròn <laughs> Quá căng thẳng anh em ạ Ui rồi mà hình như là cái ông người Nhật này là đúng là người Nhật thật đấy anh em ạ Nói tiếng Anh thì chắc là không phải người Việt rồi Còn người Nhật nói tiếng Việt thì chắc là nói được một câu hello Câu sau là tiếng Việt luôn Đúng không? Có phải không nhỉ? <laughs> tôi nghĩ là như thế đấy Tôi nghĩ là đây là là người Nhật thật Rồi tôi cướp con ca lông anh em nhá Cướp ca lông, cướp ca lông, cướp, cướp ca lông Ồ, dây cuối, hay quá Rồi <clears throat> Yên tâm Sủng mặt bề lắm anh em ạ anh em nhìn kìa Ui rồi ôi Con rồng có nhiều máu quá anh em ơi Không phải chết được This time the second Gì kìa We meet À Đây là lần thứ hai chúng ta phệt nhau Ui giời Quen không <laughs> Quen không Quen nhỉ Quen phết đấy <clears throat> Để xem nào Tầm này bây giờ làm gì nữa nhỉ Chả phải làm gì luôn ấy Bây giờ đối thủ làm sao mà có thể ăn được đấy Trừ khi là phải có một cái blink Mà bắt con súng của tôi Nhưng mà cái con súng kể cả có blink nó không dễ bắt thế đâu anh em Tôi để ra giữa là xong Nếu mà giả sử nhưng mà đối thủ mà có ý định là là là, là blink vào bắt cái con súng này Thì nó chỉ được một lần thôi <clears throat> Mà bắt súng chưa chắc súng đã chết nhá Có ngay bắt bất tử để cứu súng luôn Có bắt bất tử ở đây Chưa chắc đã chết Phải quá anh em ơi cái con rồng nó nó nó, nó cái con rồng của nó nó rất trâu ở trên rồi nó, nó chịu toàn bộ cái đam của bọn bít ở phía trên nhưng mà nó vẫn đứng hiên ngang nó không thể chết được máu quá nhiều anh em ạ máu một cái con bình thường chả có kira kiriak gì mà máu rơi vào tầm hơn 8.000 máu đi anh em thấy nó có quá nhiều không quá nhiều luôn ấy với một cái lượng máu nhiều như thế thì nói chung là để mà chạm được vào người con súng khó khó lắm <clears throat> không bao giờ luôn ấy Chuyện này khó cho đối thủ rồi Bởi vì round sau là tôi lên được 10 Mà lên được 10 mà tôi kẹp được con cung đen vào Thì thôi đỡ làm sao ở đây Đối thủ chính thức là hết bài rồi đấy Hết bài rồi Tầm này kẹp cung đen vào là có thêm Egosit Lại có thêm ba Hunter nữa Thì nó cũng sẽ giống như cái bộ này pha form ở level 7 Tức là ba Hunter, hai Egosit với cả à, 4 Glacier Thì bây giờ nó lâng thêm một cái phiên bản cao cấp hơn Nó là 6 Glacier Ui mạnh lắm anh em ơi Chưa kể con súng của tôi lên 3 sao rồi Vừa có Dam Hunter vừa có trừ giáp Exit Cái tốc độ kết liễu của nó sẽ cực kỳ căng thẳng Đây rồi, ui, lại cộng thêm 1.000 máu nữa này anh em này Ui, cái con rồng này lắm máu lắm anh em ạ 10.000 <clears throat> máu Bây giờ hóa phát là 10.000 máu luôn Thế thì cái bọn bit này nó đánh cái kiểu gì mà chết con rồng này đây Chưa đánh chết được con rồng thì bọn đằng sau chết hết rồi Cá lông lên l hai sao nhá Đồ cá lông thì cũng thế giới đấy ba tia cướp điên giáp băng giáp xương cuối Cũng căng đấy Nhìn trông cũng căng Ờ, cá lông nhìn trông cũng to đấy Nhưng bạn ơi, bạn nên nhớ là tôi bây giờ cái bộ này của tôi là tối thượng rồi Ờ, cúp con gấu Ừ, <laughs> tối thượng rồi bạn ơi Ui rồi Con cá lông vớ vẩn đứng đấy chưa kịp bắn phát nào chết này đây, tôi biết ngay Ui, lần này đẩy phát chết mẹ luôn không Ui rồi ôi anh em ơi, 26 máu ạ Không phải 26 máu mà là 28 máu đấy anh em Trời ơi, anh em thấy không Cái bộ này tôi bảo rồi anh em à, Nó lên cái mức này là tối thượng rồi Gần như là không có cửa nói cho nhanh thì nói chung ấy là bài